thì xin chào các bạn đã quay trở lại ờ, với ờ, channel của mình thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về cái vấn đề là WinFast à, vừa thông báo là ngừng sản xuất xe xăng và chuyển sang sản xuất hoàn toàn bằng xe điện thì cái quan điểm của mình là như thế này vì xe điện á thì nó là một yếu tố bảo vệ môi trường vì à, đón đầu ở tương lai thì hiện tại các nước phương Tây người ta cũng đang chuyển sang sử dụng xe điện để bảo vệ môi trường tránh xả thải đó là điều tốt nhưng mà ở thị trường Việt Nam mình á thì hiện tại cái lượng người mà sở hữu được một chiếc xe xăng á xe ô tô chạy xăng đã là rất là khó và người Việt Nam của chúng ta thì thường hay tiết kiệm cho nên là ví dụ đi bao nhiêu thì đổ bao nhiêu còn riêng về xe điện thì chúng ta không đi chúng ta cũng phải trả tiền thuê bao pin à, hàng năm và đặc biệt là chiếc xe điện á, sạc rất là lâu sạc nhanh thì cũng một vài tiếng còn sạc chậm cũng phải cả đêm thì nó sẽ rất là bất tiện à, ví dụ như các bạn đi đâu tối các bạn sáng, sáng các bạn đi tiếp thì ok nhưng mà lỡ như nửa đêm các bạn có công việc thì pin cũng sẽ không đủ cái chị chạy một quãng đường hoặc là các bạn chỉ có hai chiếc thì mà thay sẽ thay phiên nhau còn không thì à, nó sẽ rất là khó các bạn hoặc là các chạm, các chạm sạc điện nó phải dày đặc à, thay thế cho cái hệ thống à, cây xăng thì nó mới ổn được các bạn và đặc biệt đó là à, mình thấy à, cái xu hướng này thì các cái hãng xe điện hãng xe xe xăng mà có tên tuổi thôi cũng đang chuyển sang nghiên cứu à, sản xuất xe điện rồi nhưng mà họ đi từng bước một các bạn tại vì à, có thể là cái công nghệ và cái à, nhà máy nó khó nữa thì hiện tại thì các bạn cũng biết ở Việt Nam cũng có Thaco chuyên lắp ráp các dòng à, xe xăng cho các hãng lớn và nếu như xe điện xóa sổ xe xăng thì thằng Thaco cũng chết mà Thaco cũng là một công ty tỷ đô thì uh, giữa hai ông hai hai ông tỷ đô ông nào chết ông nào bị thương thì cũng là không hay hai ông cùng sống thì quá là tốt cho nên là ở cái thời điểm này mà VinFast à, chọn cái bước đi à, hoàn toàn xe điện thì có lẽ đối với theo mình nghĩ đến hơi sớm so với thị trường Việt Nam của chúng ta thì chắc là họ nghĩ rằng họ sẽ đánh sang thị trường nước ngoài à, ở châu Âu và Mỹ thì à, như các bạn biết ở châu Âu và Mỹ là những nước mà đòi hỏi cái chất lượng rất cao đòi hỏi tính năng an toàn rất là lớn từ điện thoại cho tới tất cả mọi thứ đều là đòi hỏi chất lượng chất lượng cao kể cả cái anh Trung Quốc ở bên kia đó anh cũng chưa có làm mưa làm gió hay là sức được nhưng cái sản phẩm xe điện của ảnh qua bên nước ngoài nữa ừ, thì Việt Nam chúng ta có liệu có chắc là chúng ta có thể cạnh tranh được hay không đó thì uh, à, một cái điều nữa mà mình muốn nói đó chính là cái việc mà làm của Vingroup á nó sẽ gây cái tâm lý cho cái người mua hàng ví dụ như là điện thoại trước đây là à, Winsmart đó các bạn cũng đã ngừng đang xài cái ngừng xe xăng cũng đang xài cái cũng ngừng rồi à, à, Win Winmart mà hàng tiêu à, cửa hàng tiện lợi đó cũng chuyển giao cũng bán bỏ bán đi thì nó làm cho cái tâm lý có thể là đó là một bước đi tốt chứ không phải là xấu nhưng mà nó làm cho cái tâm lý người dùng sản phẩm của Vin nó sẽ ờ, không còn nhiều cái niềm tin nữa ví dụ như ừ, hôm nay tôi mới mua sản phẩm của anh ngày mai anh thông báo dừng sản xuất nữa thì mặc dù là những cái uh, dịch vụ hỗ trợ sau này vẫn còn uh, tất cả đều là vẫn còn hoạt động bình thường hết nhưng mà sản phẩm không còn bán nữa thì người ta cũng bị hụt hẫng đi một chút cũng buồn một chút chứ không phải là người ta không buồn nếu người ta đã sử dụng sản phẩm Win à, cái pin thơm thì là nó là nhà rồi nó không thể nào mà à, ngưng được chỉ có xây mới thôi là đập bỏ rồi chứ còn không có ngưng trừ khi cái nhà đó mới xài mà nó bị hư thì người ta mới la thì đó là bên mảng đất bất động sản đó, thì đó thì như các bạn biết thì mình làm cái công ty gì á mà mình mới bán được cái ví dụ như các bạn bán cái sản phẩm nó vài bữa các bạn khách hàng gọi điện đến mua nữa cái các bạn nói là không nghỉ bán cái sản phẩm đó rồi tôi chuyển qua tôi bán sản phẩm khác cái người ta mua cái sản phẩm khác cái các bạn lại vài bữa cái các bạn người ta lại gọi vô mua nữa cái bạn nói là bạn nghỉ bán sản phẩm đó rồi các bạn lại chuyển sang sản phẩm khác nữa thì sẽ làm cho cái người ta cảm giác là người ta có cái niềm tin đi còn những ai mà đinh còn vẫn còn niềm tin thì người ta còn thôi thì uh, mà điều đó nó sẽ làm cho những cái sản phẩm mà của các anh đang sử dụng nó sẽ bị rớt giá một cách trầm trọng nha các bạn ví dụ như xe hơi Fadin hay là Lux A đó mà ví dụ như VinFast mà nó đã thông báo ngưng sản xuất mặc dù là mặc dù là những cái phụ kiện thay thế hay những dịch vụ của nó vẫn còn nhưng mà nó sẽ làm cho cái tâm lý người tiêu dùng và cái thị trường nó sẽ giảm giá nếu các bạn bán xe cũ ra ví dụ như thay vì các bạn một năm các bạn mất 100 triệu giảm và giảm 100 triệu thì bây giờ nó thông báo một cái là các bạn sẽ mất 200 300 thậm chí là bán không ra luôn người ta không mua luôn nó cho nên là nó sẽ ảnh hưởng tới người tiêu dùng rất là lớn chứ không phải giỡn đâu đối với doanh nghiệp có thể không có bị gì nhưng đối với cái giá cả thị trường nó sẽ giảm rất là lớn đó tại vì người ta người khác mua người ta cũng biết ừ thôi mua giờ không có đó qua đời giờ không còn gì nữa chứ người ta sẽ chê trách và người ta sẽ tìm cách để người ta hạ cái giá cái sản phẩm đó xuống để người ta người ta người ta, người ta mua nó sẽ có nhiều lý do hơn đó thì ờ, theo cái quan điểm của mình là như vậy còn những thì đương nhiên là xe xăng nó sẽ tiết kiệm môi trường thì nó sẽ đổi lại nó sẽ mất mát nhiều thứ khác nó sẽ không có nhanh chóng bằng có xe điện nó sẽ tiết kiệm môi trường thì nó sẽ đổi lại mất nhiều thứ khác nó không có nhanh chóng về cái vấn đề là di chuyển sạc điện à, thì nó cũng có sẽ có nhiều tính năng thông minh hơn AI, AI Dạ, giúp ờ, phân làn đường tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa gì đó tất cả nhiều hơn cái xe điện xe xăng à, thì xe xăng đổi lại là nó thải khí thải ô nhiễm môi trường động cơ gầm gú hì hì nhưng nó đổi lại nó sẽ nhanh chóng tiện lợi dễ dàng có đi bao nhiêu đổ bao nhiêu còn 10.000 đổ 10.000 đó à, thì ờ, không đi thì không đổ không đi để năm nó không đi cũng không mất tiền không cũng không mất tiền nhưng mà xe điện bạn không đi một năm các bạn vẫn phải trả tiền thuê bao của năm tiếp theo à, thì à, dành cho những người đi nhiều đó đi nhiều thì ta có lợi thôi còn đi ít thì à, chịu ừ, thì ở Việt Nam mình à, thì chỉ có hai loại để sở hữu xe hơi thôi một là giàu giàu thì cũng ít đi chủ yếu là đi chơi thôi uống cà phê gì đó thôi còn hai là chạy dịch vụ đó chứ không cái, cái, cái loại thứ ba và của bên nước ngoài là người ta dùng xe để đi làm mỗi ngày đó thì rất ít rất là ít à, ở Việt Nam mình dùng xe đi làm mỗi ngày đó chính là chiếc xe máy cho nên nếu mà cái xe máy điện á, của Việt Nam á, mà bán chạy á, thì nó sẽ là hay nó sẽ là hay đó, nhưng mà xe máy điện ở Việt Nam cũng không có ai à, người ta mua giống như mua chơi thôi có tiền người ta mua chơi thôi chứ người ta thật sự không không phải là dùng nó trong cái việc chính để di chuyển đi lại hàng ngày cho nên để mà bảo vệ môi trường ở Việt Nam mà xăng điện thay xăng á, thì thay cái thằng xe máy chứ xe máy xăng sang xe máy điện chứ rồi mới tính tới chuyện thay xe xăng xe hơi điện xe ô tô điện xe ô tô xăng sang xe ô tô điện đó, thì nó mới đúng đó. kể cả bên nước ngoài cũng vậy các bạn bây giờ người ta cũng chưa có chuyển đổi hoàn toàn đâu đôi khi là cái xe điện mới ra ta thấy có nhiều tính năng mà gọi là ai giúp cho người ta người ta phái thì người ta mua thôi chứ thực sự cũng chưa hẳn gọi là à, để cho người ta à, miệng thì nói môi trường môi trường vậy thôi chứ không phải là đã nói ừ bảo vệ môi trường người ta dục chiếc xe xăng người ta mua chiếc xe điện để người ta thay thay thay thay thế liền thì nó sẽ còn khoảng thời gian rất lâu năm 10 năm nữa thậm chí là lâu hơn ừ. thì à, nhưng mà một cái hãng mà cứ hôm nay bán rồi mốt ngừng rồi mời bán mốt ngừng thì cái điều đó nó sẽ là uh, mình không biết được ví dụ như sắp tới rồi lại như có cái, một cái vấn đề gì đó hay là một cái gì đó À, Vingroup lại thông báo là ngừng, ngừng sản xuất xe điện tôi chuyển sang sản xuất xe khác thì nó sẽ làm cho cái người ta mua người ta sẽ bị cái tâm lý người ta sẽ không giá đó. người ta chỉ người ta làm ăn hay là người ta làm cái gì người ta cũng muốn cái điều lâu dài và bền vững không ai muốn làm ăn hôm nay làm cái này mốt làm cái kia đó. thì một ờ, chiến lược của họ ra sao thì mình cũng không rõ cho lắm nhưng mà đứng ở góc độ người tiêu dùng thì mình cảm thấy là à, hơi hơi hơi lo à, còn không biết cái ý kiến của các bạn như thế nào các bạn có thể à, comment ở phía bên dưới video xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn